Kỳ Lân Luxury xin giới thiệu đến các bạn chiếc đồng hồ Habro Classic Fusion Green Titanium Diamond 33mm. Đây là phiên bản nằm trong bộ sưu tập Classic Fusion đến từ thương hiệu nổi tiếng Habro. Phiên bản này có chất liệu vỏ bằng titanium, kích thước 33mm nhỏ nhắn dành riêng cho phái đẹp. Mặt số và dây đeo màu xanh navy. Ngoài ra, đồng hồ được trang trí những viên kim cương lấp lánh đính phun trên vỏ và vòng bezel tạo nên vẻ đẹp sang trọng. Quý phái Đặc biệt, chiếc Habro Classic Fusion trang bị bộ máy đồng hồ tự động với khả năng dự trữ năng lượng 3 đến 5 năm và khả năng chống nước ở độ sâu 50m. Tóm lại, đây là một trong những mẫu đồng hồ đẳng cấp của Habro dành cho những người yêu thích đồng hồ sang trọng và đẳng cấp. Hãy follow Kỳ lân Luxury để theo dõi để xem những video hay nhất, những sản phẩm mới nhất tại đây Kỳ Lân Luxury